Mình đã hết duyên hết phận Em cho anh xin những thứ anh đã tặng em À Chia tay đòi quà đúng không Anh lên danh sách đi Em gửi anh hết Nước hoa anh tặng hai can Dầu rán 10 lít Thịt ngan một nồi Áo con thì 7-8 đôi Ngày rằm ngày lễ đĩa xôi con gà Tuần trước thì một cái bàn là Tiền ăn tiền uống rồi tiền tả tưa rồi cả tiền mấy cái áo mưa Hôm đi nhà nghỉ Vẫn chưa trả tiền Cũng nhiều ghê anh nhỉ Để hết mùa chuối xanh Em gửi lại cho anh Em cũng có những thứ trao cho anh Anh cũng phải có trách nhiệm Trả lại cho em Em cứ nói đi Anh sẽ trả hết Đấy anh xem Phẩm giá đức hạnh của tôi đáng giá bao nhiêu bạc tiền Ngày xưa tôi đẹp như tiên Mà giờ héo úa như con điên thế này